1,2 tỷ, đường đất ô tô, cách đường bê tông 200m, bán kính 2,8 km gồm trường học các cấp, cây xăng, khu dân cư, view cao thoáng, nhìn ra sông Đa Dân, thích hợp canh tác, thu hoa tức lợi tức trên đất, làm homestay, sân vườn BBQ hoặc đầu tư đất nền. Tiếp đến là một lô đất mặt tiền Măng Linh, phường 7, diện tích 8.000m2, trong đó có 300m2 xây dựng, ngang 44m, số riêng xây dựng, giá 104 tỷ, đất nằm hướng đông, đường ô tô né nhau, nằm ngay mặt tiền đường lớn Măng Linh. Kế bên là lô đất của Hoa hậu Thu Hoài, nghệ sĩ Trấn Thành, Lý Nhã Kỳ, xung quanh tập trung nhiều biệt thự sang trọng, khu dân cư yên tĩnh, thích hợp xây dựng resort, khu căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp, đầy đủ tiện ích khép kín, homestay. Trên đất hiện trạng có 200 cây cà phê sai quả và cho thu nhập ổn định. Cuối cùng là một lô đất ở Xuân Thọ, diện tích 500m2 có 250m2 đất thổ cư